sữa cô gái Hà Lan không chỉ có hương vị thơm ngon Mình muốn là nhà khoa học Mà còn giúp trẻ phát triển trí thông minh Mình muốn là cầu thủ wow. Và hỗ trợ sự phát triển thể chất Vì sữa cô gái Hà Lan chứa đến 29 vitamin và khoáng chất cho trẻ điều tốt nhất để trẻ đạt thành quả cao nhất hương vị thơm ngon với sữa đặc sữa bột và sữa tươi